hàng vô nữa bạn em trai em em trai dạ đi vòng đi vòng em quay lại thấy nhiều đồ ăn không Thank you. ở đoạn này rồi ok à, đây là quán của anh Thành á, thì mình được biết là một cái dĩa này vậy là 50 ngàn các bạn cái cái mâm như vậy là 50 ngàn đó à, nãy là mình ăn cái cái uh, con kia con này nè nhưng cái mâm này là 50 ngàn nữa các bạn sao đẹp đó giờ mình ăn thì người ta sẽ hâm lại cho mình đó người ta đang hâm lại anh, anh Thành nói em giá là cái một con này nhiêu anh dạ mấy bạn ơi một con 15 ngàn nha rồi sò gì, gì anh sò dương sữa sò dương sữa nha hay là ốc hương chào ờ, thập xã giờ khách du lịch cũng đang đông rồi các bạn khách họ xuống quá trời đông luôn ở đây nó cũng có bán khô nè các bạn đây là cái quầy khô dạ. đây là quầy khô của cô cô Kim và dạ, đây là quầy khô của cô Kim nha các bạn ở đây có các loại khô cơ bản cô cho con hỏi cô này của gì cá lạc nè đây là khô cá lạc cá trình bông cá trình bông nè các bạn cá đèn cày có giá thì có nó có giá in sẵn không cô dạ đây này đây này là 100 ngàn nè các bạn đó 100 ngàn này là 100 ngàn này là một trăm rưỡi cá đuối phải không cô cá đuối đó giá cũng rất là mềm nha các bạn giá cũng rất là mềm nên là các bạn ăn các bạn cũng đừng sợ ờ, bị chặt chém này là trăm hai nè cá chỉ dạ cá chỉ làm rất là vệ sinh nha các bạn bây giờ đóng gói cũng thủ công này nên là mấy bạn không có yên sợ là bị phẩm màu ngoài đây à, năm một trăm năm mươi ngàn cá bóng nè à, đây cá bóng đó nguyên kiểu sứa cá bóng nè đây cá bóng này cũng ngon nè cái rồi cái kiểu chế biến này ngon nè trăm ngàn trăm ngàn cũng nhiều nha đúng ra là nhiều á nó cũng dày á cái này 200 này 200 trăm, cái cái bên hai trăm ok thì con xin phép cô nha đây là quầy khô của cô uh, cô kim cô kim rồi cảm ơn thì cũng có bán nữa bạn giá dạ. cũng na ná nhau nè dạ không dạ không con cũng hơi gấp dạ. đây là quầy của cô cũng nằm ở trên cái đường từ ờ, trong chợ đi ra các bạn chợ đi ra em có niềm me vô chưa chào các bạn giờ ờ, mình sẽ quay mấy món mà ngày hôm nay mình nấu nha như hấp xả này là mình mua nãy mua nhiêu tiền hả ờ, năm chục năm chục ngàn nữa có mắc không ta ờ. sò huyết nãy mua 80 ngàn các bạn này nãy mua 50 ngàn chắc cũng được uh, 12 13 con á còn này là mình tự làm sò huyết sốt thái sốt kiểu thái mình ăn ở trong nhà hàng á mình mình về mình làm thử để đăng thử ok cảm ơn các bạn giờ là mình ăn nha các bạn